Di Đà Phật cung kính ngưỡng mấy bạch lý ni sư nơi trú xứ chùa Phước Tường kính thưa quý Phật tử thân mến hôm nay ngày mùng 10 tháng 12 năm kỷ hợi lần đầu tiên con được sự cho phép của ban tổ chức nơi đây đến với đạo tràng trong khóa tu một ngày an lạc lời nói đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của quý ni sư và xin gửi đến quý phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào trân kính nhất a di đà phật kính thưa quý phật tử thân mến sống giữa cuộc đời này ai trong chúng ta cũng biết rõ phàm hệ có sinh là có tử và kiếp người mong manh tạm bợ lắm quý vị ơi Tuy nói rằng sống 100 năm nhưng, nhưng thật ra có ai sống trọn vẹn 3 vạn 6 ngàn ngày Mà thức tỉnh giác ngộ đời người chỉ trong một hơi thở ra vào Nếu một hơi thở ra mà không hít trở vào Thì xem như nghìn thu một giấc im điềm Và đã chuyển thân qua đời khác sống 100 năm cũng chưa chắc gọi là đủ sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu nếu sống 100 năm với một kiếp sống hơn thua tranh đua mở mắt ra cứ mãi lo cơm áo gạo tiền phải quấy tốt xấu thị phi khen chê được mất lẫn vẫn lanh quanh trong dòng danh lợi tình tiền rốt cuộc nhắm mắt xuôi tay bỏ ráo lại có mang được thứ gì đâu quý vị chính vì lẽ đó mà chúng ta học tập theo lời Phật dạy sống một đời sống giá trị và ý nghĩa nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng mỉm cười nhưng một đời sống giá trị một đời sống ý nghĩa dựa vào những tiêu chuẩn nào hôm nay đến với đạo tràng khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phước Tường con xin mạng phép mượn đề tài những đức tính làm nên con người giá trị làm món quà Phật pháp tính chia sẻ cùng toàn thể quý vị kính thưa quý vị một con người sống có giá trị sự xuất hiện của người ấy ở đâu đều đem đến niềm vui hạnh phúc cho chúng sinh ở nơi đó hay nói một cách khác một con người sống đời giá trị ý nghĩa được ví như là một bông hoa thơm giữa khu vườn giữa một khu vườn hoa mà những người sống một đời sống giá trị là có những đức tính tốt được ví như là những bông hoa thơm như Đức Phật của chúng ta đã từng nói hương của các loài hoa không thể bay ngược gió chỉ hương người đức hạnh ngược gió vẫn bay xa đức thế tôn của chúng ta dù rằng cuộc đời của ngài đã lui về nơi dĩ vãng cách đây 2.600 năm qua nhưng mùi hương thơm đạo đức hương thơm trí tuệ vẫn lan tỏa khắp muôn phương vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian mãi đến hôm nay chúng ta vẫn còn ngửi được mùi hương thơm đức hạnh đó và nguyện sống cho có giá trị cho có ý nghĩa để không uổng phí một kiếp người một đời sống giá trị và ý nghĩa đó thì quý vị cần phải có những đức tính như sau đức tính thứ nhất lương thiện quý vị đức phật của chúng ta ngài đã từng tuyên bố nhất thiết chúng sinh giai hộ phật tánh tất cả chúng sinh đều có tánh phật cho nên chúng ta đừng nói một con người như vậy họ nào là tham muốn dục vọng sân hận quán thù ganh tị tật đố con người đó hết xài được rồi cái mình nói con người này không bao giờ chuyển hóa sửa đổi đừng nghĩ như thế quý vị chẳng qua là người này theo cái tập khí thói quen của thế tục của phàm phu trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như trong cuộc, cuộc sống hiện tại họ quân tập theo những thói hư tật xấu nếu như con người này có được một cơ duyên tiếp nhận được ánh sáng chân lý của đạo phật giác ngộ được thì con người này cũng có thể chuyển hóa những cái tính xấu của mình để phát triển những cái đức tính cao quý nhưng tại vì họ không có đủ duyên quý vị ơi chúng ta có đầy đủ thắng duyên sinh ra đời được thân người nghe được phật pháp rồi còn hiểu được phần nào lời phật dạy bản thân của chúng ta có được một tinh thần giác ngộ biết noi theo gương hành của Phật để sống tốt đời đẹp đạo để kiến tạo xây dựng niềm vui hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người chung quanh đó là thiện căn phước đức mà ta đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp còn có những người giờ này họ bất giác vô minh sống trong bóng tối của đêm đen thiếu hiểu biết họ dấn thân vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp nhưng ta phải tin tưởng rằng bản tính phật nơi tất cả chúng sanh hàm sẵn đủ vì bản tính này là một bản tính thanh tịnh sáng suốt ở nơi thánh cũng không có thêm ở nơi địa vị phàm phu cũng không gì thế có giảm bớt đi chẳng qua bản tánh Phật nơi mỗi phàm phu chúng ta đây đã bị quá nhiều lớp mây mù của vô minh của phiền não nó che nó lấp nó trắng mất rồi quý vị giống như mây án nguyệt giống như bụi ố gương hôm nay chúng ta có cơ duyên học Phật quý vị hãy phát triển đức tính tốt đẹp vốn sẵn có của chính mình đó là đức tính luân thiện quý vị Cổ nhân đã từng nói Nhân chi sơ tánh bổn thiện Con người bổn gốc là lạ thiện đã lành Nhưng mà tại sao người đó không thiện không lành Là bởi vì người đó bị tập nhiễm ở thế gian Ở môi trường, ở hoàn cảnh Hay nói một cách khác là do quân tập cái thối xấu đó trong nhiều đời, nhiều kiếp bỏ quên đi cái bản tính lương thiện là cái vốn sẵn có của chính mình hôm nay chúng ta muốn sống một đời sống có giá trị có ý nghĩa và đem lại hạnh phúc an vui giải thoát thiết thực cho chính mình ngay trong hiện đời và cả tương lai mong sao quý vị hãy thực hiện theo lời phật dạy nuôi dưỡng và phát triển cái đức tính thứ nhất đó là lương thiện người có đức tính lương thiện luôn suy nghĩ những điều lành luôn làm những việc lành luôn nói những lời thiện lành với cái đức tính lương thiện đó trong tâm tư toàn là những nghĩ, nghĩ tưởng đến những chuyện thiện lành làm lợi lạc cho tha nhân không nghĩ những điều xấu xa tội lỗi không suy nghĩ đến những điều hại ai và chính cái suy nghĩ thiện lành đó đã hướng con người ấy hành động thiện lành hướng con người ấy thốt ra đời nói cũng thiện lành mà ai nghĩ thiện làm lành và nói những lời tốt lành thì người đó sẽ có được một đời sống hạnh phúc an vui quý vị ơi bởi vì sao mà con nói người nghĩ thiện làm lành và nói những lời tốt lành thì sống đời sống hạnh phúc an vui bởi vì họ đã gieo trồng cái nhân tốt lành chắc chắn họ sẽ có cái quả an vui hạnh phúc bởi vì tất cả những hạnh phúc hay đau khổ mai rủi trong cuộc đời của chúng ta đây không phải do thần linh thượng đế nào ban đến hay sắp đặt cũng không phải do số phận số mệnh nào đã an bài mà đó nó chính là do nghiệp nhân mình tạo tác nó mới chiêu cảm đến cái quả báo đó ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó nếu quý vị sống với những đức tính lương thiện luôn suy nghĩ những điều thiện lành một móng tâm động niệm vừa khởi lên mà móng tâm này vừa suy nghĩ cái điều cái điều này mà quý vị dựa vào tiêu điểm như sau thì quý vị sẽ xác quyết được đâu là thiện đâu là ác nha những suy nghĩ nào mà nó làm tổn hại nó làm đau khổ cho mình cho người trong hiện tại và tương lai đó là xấu ác bất thiện dừng lại ngay đừng để nó manh nha trong tâm tưởng của chúng ta để nó có năng lực sai sử khiến cho chúng ta làm theo đó thì nó là những hành động xấu ác phải dừng lại những suy nghĩ xấu ác đó phải dừng lại ngay đừng để nó phát khởi ra hành động và lời nói quý vị và những hành động những suy nghĩ nào mà nó đem lại hạnh phúc lợi ích an vui cho mình cho người trong hiện tại và tương lai đó là những suy nghĩ thiện lành quý vị hãy nương theo đây mà thực hành nương theo đây mà nói những hành động những lời nói những suy nghĩ nào mà hướng theo chiều thiện lành sẽ ra cái quả an vui hạnh phúc cho mọi chúng ta và còn đem lại lợi lạc cho tha nhân nữa quý vị như thế mới không uổng phí một kiếp người một kiếp người sống ngắn ngủi tạm bợn lắm Tuy chúng ta nói 100 năm nhưng đâu có ai sống trọn vẹn đâu quý vị Nhưng quý vị nghĩ thôi coi Thời gian ngắn ngủi của một kiếp người Mang thân phận của một con người mà tối ngày Cứ mãi giành giật hơn thua tranh đua phải quấy tốt xấu lấy bỏ Giật mình thì mái đất tóc đã điểm xương Nếu không liễu ngộ con đường tử sanh Cứ mãi lo giành giật đua tranh Thời gian khoáng chốc qua nhanh bạc đầu Vô thường chờ hẹn ai đâu Bung lung một thuở khổ sầu nghìn vuông đó quý vị Có nhiều người Tối ngày cái suy nghĩ cái chuyện hại người đây là những cái suy nghĩ sống ác để đưa đến cho họ một đời sống với những hành động tội lỗi và những lời nói thốt ra làm tổn thương người phải chiêu cảm cái quả báo chính mình là người gặt hái vì mình người là là người chủ tạo nghiệp cũng chính mình là người chủ thừa tự nghiệp cho nên hôm nay chúng ta là những người con Phật có cơ duyên nghe học Phật pháp mong sao quý vị hãy sống một đời sống giá trị ý nghĩa và giá trị ý nghĩa đó được dựa vào cái tiêu điểm thứ nhất đó là quý vị phải có được đức tính lương thiện quý vị mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dù khó khăn vẫn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay đó Kinh Pháp Cú câu số 183 đã ghi nhận lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhưng kính thưa quý vị, không phải chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy như thế Mà mười phương ba đời chư Phật đều dạy chúng ta như vậy Mọi hoàn cảnh không làm những điều bất thiện Hay nói gọn, chư ác mạt tác dứt các điều ác dù khó khăn vẫn phát triển những hạnh lành gọi là chúng thiện phụng hành thực hành các việc lành dù trong bất kỳ cứ một hoàn cảnh khó khăn nào thì một việc phước lành nhỏ chúng ta không bỏ qua vì ta biết rõ ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hai quả báo đó nếu như hôm nay chúng ta khinh thường một việc xấu ác nhỏ mình nói rằng thôi chuyện nhỏ mà bỏ qua đi không sao mình cứ nuôi dưỡng và thực hành hoài những cái điều xấu ác dù nó nhỏ nhưng mà chính những cái giọt nước nhỏ nó chứa lâu ngày đầy cả lu lớn nữa nếu chúng ta khinh thường những điều xấu ác nhỏ khi cái quả báo đưa đến bản thân mình phải chịu không trốn đường nào khỏi đâu quý vị và kính gửi một lời khuyên đến với toàn thể quý phật tử tất cả mọi sự vật hiện tượng vũ trụ vạn hữu và con người có mặt trên cuộc đời này đều phải chấp nhận một cái luật một cái luật chung đó là luật nhân quả đó quý vị nhân quả chính là một vị thẩm phán là một vị quan tòa xét xử rất công bằng không thiên vị ai cả cho nên phàm làm việc gì ta cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó quý vị ơi nếu chúng ta làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả Mình gieo cái nhân, mình gặt hái cái quả Mình là người chịu Thì chúng ta sẽ không bao giờ dám làm những điều sai trái tội lỗi Và luôn nhắn nhủ với bản thân mình rằng phải sống một đời sống lương thiện vì ta gieo cái nhân tốt lành ta sẽ gặt hái cái quả tốt lành không vì ai đó hoàn cảnh nào đó con người nào đó đối xử với ta như thế nào thế nào bất nhân bất nghĩa vô tình vô nghĩa gì đó mà chúng ta cũng nói lại y hệt như thế thì mình với họ không có khác chi nhau cùng rủ nhau vào dòng luân hồi sanh tử tạo nghiệp mà thôi Bây giờ chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả Ai bất nhân với ta, ta vẫn có nhân với họ Ai bất nghĩa với ta, ta vẫn có nghĩa với họ Ai vô tình với ta, ta vẫn sống có tình, có nghĩa với họ Vì sao vậy? Vì ta biết ta gieo trồng cái nhân đó Ta sẽ gặt hái cái quả đó gieo cái nhân tốt lành ta sẽ gặt hái cái quả tốt lành không có cái đạo lý ta gieo hạt giống ngọt mà nó lên trái đắng bao giờ cũng không có cái đạo lý ta gieo hạt giống đắng mà nó lên trái ngọt mỗi ác nghiệp ta gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu quý vị nói đến đây có một số người họ lại bảo rằng nếu luật nhân quả nhân nào quả nấy bao trùm muôn loài vạn vật vũ trụ vạn hữu và con người đều nằm trong cái luật nhân quả đó thì có một số người họ hỏi sao tôi thấy những người ăn ở xấu ác không có tốt mà tại sao họ có tiền có bạc làm ăn phát đạt họ gặp những chuyện may mắn đến với họ không còn những người ăn hiền ở lành sống đời lương thiện thì gặp rất nhiều trục trặc chướng ngại cho đời sống của họ nếu chúng ta nói như vậy chúng ta có hiểu sâu sắc về nhân quả chưa quý vị có hiểu sâu về nhân quả chưa chưa tại sao vậy nhân quả mà chúng ta nói đây là nhân quả chỉ có một chiều thôi và nhân quả mới có một đời thôi nhân quả nó bao trùm cả ba đời và nó đa chiều quý vị ơi vì sao cái người ăn ở xấu ác hiện đời mà sao mà họ làm ăn phát đạt nè họ gặp chuyện may mắn đến với họ cái chuyện may mắn làm ăn phát đạt cái phước đó họ hưởng đó là do cái nhân đời trước họ đã từng tu tạo tốt lành bây giờ nó chín mùi cái quả nó chín mùi rồi họ mới gặt hái được cái kết quả tốt như vậy còn cái nhân xấu ác hiện đời họ mới gieo trồng chưa đủ duyên chưa đúng thời kỳ trổ thành quả cũng giống như mấy hôm qua ta gieo giống bữa nay ta đòi gặt hái được không quý vị không gieo giống lúa thì cũng phải để hai tháng rưỡi ba tháng mới gặt hái nó cũng phải trải qua thời gian và nó đủ duyên thì nó mới chín mùi trổ thành quả cũng như vì sao chúng ta ăn hiền ở lành sống đời lương thiện mà chúng ta gặp trục trặc xui rủi đến với mình cái trục trặc xui rủi hiện đời mình gặt hái đó là do cái nhân trong quá khứ chúng ta đã từng tạo còn cái nhân tốt lành mình gieo trồng chưa đủ duyên chưa đúng thời kỳ trổ thành quả mà thôi chúng ta phải hiểu nhân quả như thế như con kể cho quý vị nghe vào triều đại nhà tống bên trung hoa chắc chắn quý phật tử đây đã từng biết một vị quan thanh liêm nổi tiếng mà người đời ai cũng tán tụng và biết đến danh tánh của ông đó là bao thanh thiên bao đại nhân một hôm bao đại nhân được sự phó thác của nhà vua làm thay nhà vua đi kinh lý vòng quanh trong đất nước xem đời sống tình hình của dân chúng như thế nào rồi trở về hoàng cung để trình bẩm báo lên nhà vua trong lúc bao thanh thiên bao đại nhân đi khắp nơi từ thành đô cho đến đồng quê từ núi cao cho đến đồng bằng thì bao thanh thiên đại nhân đã ghé vào trong một cái xóm làng nọ ở nơi đây họ đổ xô nhau đông người nhóm họp lại mà bàn tán xôn xao và có những cái lời tháng quán trách trời không có linh thiêng họ nói rằng trời ơi sao ông bất công quá phật ơi sao không có linh chút xíu nào hết tại sao cái ông viên ngoại ở trong làng này là một cái người rất là hiền đức ông lương thiện nè ông lòng lầm ông hay giúp đỡ trợ duyên cho những người nghèo khó cô bần quả độc ông phát tâm xây chùa bố thí cúng dường bắt cầu đắp lộ ông làm những việc công ích từ thiện xã hội nói chung ông là một con người tốt đạo đức như vậy Tại sao mà ông lại bị cái quả báo Họ nhóm họp lại với nhau Họ bàn tán Và cứ kêu riêu Trời bất công Phật không linh Đo Thanh Thiên Đại Nhân mới thấy họ tụ tập đông đảo như vậy Mới bước xuống coi chuyện gì xảy ra ở giữa đường Thì Ngài mới chứng kiến cái cảnh là người dân họ mới kể lại Là ông viên ngoại trong làng này tốt vậy đó Mà ông bị mù cuối đời, ông bị mù đôi mắt phải chịu mù lòa 3 năm Rồi hôm nay nè trong làng này cái cầu nó bị sập mà cái cầu này mấy chục năm trước là chính ông duy ngoại là người xây dựng bắt bây giờ nó bị sập cái cầu đó rồi người dân mới đóng góp tiền với nhau mới mời duy ngoại đến nó nguyện để duy ngoại nguyện hương chú nguyện cầu nguyện cho cái cầu này mỗi người đóng góp công lao sức lực để xây dựng để làm phương tiện giao thông cho người dân dùng đó mau chóng hoàn thành viên mãn đi vào sử dụng thì mọi người đang nhóm họp lại để cầu thỉnh ông viên ngoại nguyện hương ông đang quyền nguyện hương cái mây đen kéo đến ùng ùng cái trời đổ một cơn mưa mạnh ai người ta thấy đường ta chạy ta nấp mưa còn ông viên ngoại này ông đâu thấy đường ông đang đến quýnh thì xét đánh ông chết người ta mấy tháng quán người ta nói ông viên ngoại ăn ở lương thiện như vậy mà tại sao mà chết trời đánh chết trời không chịu đánh những người ăn ở độc ác bất khiếu ngỗ nghịch với cha mẹ tại sao đánh cái ông viên ngoại này cái họ kêu riêu quý vị Đao Thanh thiên Đại Nhân thấy cái xác của ông Viên Ngoại nằm Nó đen giống như cái cột nhà cháy vậy đó Bước đến nghe những lời người dân ở đây họ kể lại Chính bao đại nhân cũng phải lòng tiếc nuối cho một người luân thiện đạo đức Mà tại sao phải chịu cái quả báo như vậy Bao đại nhân mới bước đến gần mới lật tay của ông viên ngoại ra Cái xác còn nằm đó Mới viết vào ba chữ Phật không lưng tại sao bất nhẫn quá phật không linh ông này cuối đời ông lại tu nữa ông lại cúng giường đất để xây chùa bao nhiêu tiền của ông đem vô chùa ông xây dựng hết mà bây giờ Phật khổng linh trời bất công Tại sao cho ông chết như vậy Người ta hán quán quá đi Bao đại, đại nhân mới lật tay ông viên ngoại ra Viết vào đó ba chữ Phật không linh Rồi sau gần một năm Sau gần một năm đi kinh lý vòng quanh trong đất nước bao Đại Nhân mới trở về nó hoàng cung Thì lúc đó đang trình tấu cho nhà vua nghe Những chuyện mắt thấy tai nghe Trong cuộc sống đời thường của nhân dân bá tánh Nhà vua đang ngồi lắng nghe Thì qua câu chuyện của bao đại nhân kể Ông có kể lại cái câu chuyện của ông viên ngoại bị chết thảm trời đánh chết đó mà ông này ông lương thiện quá đạo đức quá mà tại sao chịu quả báo như vậy có kể cho nhà vua nghe kể xong nhà vua cũng thốt lên có nói thiệt trời bất công quá đi phật không có linh thì bỗng có người đến cấp báo cấp báo với nhà vua nơi hậu cung hoàng hậu bức tóc kêu la bởi lẽ thái tử sanh ra được mấy ngày mà từ khi mở mắt chào đời khóc miết luôn quý vị ơi khóc mà không nín dẫu cách nào cũng không nín mà không biết bệnh gì thái y đến chẩn đoán không tìm ra bệnh cấp báo là bởi vì suốt đêm hoàng thái tử không ngủ cứ la hét âm sùm như vậy làm cho hoàng hậu phải thức sáng đêm để trông coi và nóng ruột không biết con mình đau bệnh cái gì giờ hoàng hậu đang tức tối giờ thỉnh mời nhà vua nhập cung coi sự việc như thế nào vua mới quay lại nói với bao đại nhân bao khanh hãy đi cùng trẫm vào xem coi hoàng thái tử như thế nào khi đi đến nơi còn nghe tiếng khóc thất thanh của hoàng thái tử ai ngờ đâu khi nhà vua và bao đại nhân bước vào vừa nhìn thấy bao đại nhân thì hoàng thái tử nín khóc liền quý vị lạ lùng vậy nhà vua mới nói Ông chìa lạ ghê Vừa thấy Khanh thì Hoàng Thái Tử đã nín khóc rồi Đâu Khanh bước lại nhìn coi Bao đại nhân mới bước lại Bước lại ngay chỗ nằm Ngay cái nôi nằm của Hoàng Thái Tử Thì bao đại nhân thấy hai tay của Hoàng Thái Tử nắm chặt lại vậy nè Bao đại nhân mới xin nhà vua cho phép gỡ lòng bàn tay của thái tử ra Khi gỡ lòng bàn tay của thái tử ra thấy một bớt son đời đề vào đó ba chữ Phật không linh Bao đại nhân giật mình nói bệ hạ ơi Phật không linh kìa bệ hạ ơi Không phải Phật không linh mà Phật có linh rồi Vì sao vậy? vì ông viên ngoại cái nhân hiện đời ông biết tạo phước sống đời lương thiện đạo đức đó ông tạo những cái phước báo đó bây giờ ông tái sanh trở lại làm hoàng thái tử rồi còn cái quả cuối đời mà ông viên ngoại này phải trả bị trời đánh bị mù lòa đó là do cái nhân đời trước xấu ác mà ông viên ngoại này đã tự tạo tự làm nó chín mùi nó trổ thành quả cuối đời phải chịu quả báo mù lòa và bị xét đánh chết Bây giờ thì thấy lòng bàn tay của Thái tử có ba chữ Phật không linh Bao đại nhân mới nói bệ hạ ơi không phải Phật không linh mà Phật có linh Xin phép bệ hạ cho hạ thần đây sửa lại Cái chữ Phật không linh đó thành Phật có linh đó quý vị ơi Tại vì chúng ta chỉ nhìn nhân quả có một đời nhìn nhân quả có một chiều chúng ta không có hiểu rõ nhân quả ba đời nghe quý vị mà hiểu được rồi thì tất cả những cái khổ cái vui cái mai cái rủi trong cuộc đời của chúng ta nó đều có nhân duyên hết quý vị nếu quý vị muốn có được một kết quả an vui giải thoát sống đời hạnh phúc sở nguyện tùy tâm và sở cầu được như ý thì quý vị hãy sống với một đời sống lương thiện vì chính đức tính lương thiện đó đã làm nên một con người giá trị và cũng là yếu tố để kiến tạo xây dựng một đời sống an vui và hạnh phúc đối với việc mong sao quý phật tử dù ở trong hoàn cảnh nào cũng lấy sự thiện lương làm đầu nghe quý vị thiện lành làm đầu còn ai sống như thế nào hãy để nhân quả phán xử không phải người ta chơi xấu mình cái mình cũng xấu lại mà nếu mà như vậy thì mình với họ có khác nhau gì đâu cũng là phàm phu để tiếp tục trôi lăn trong kiếp sống luân hồi ba trả mà thôi ai đối với ta như thế nào ta vẫn đối xử tốt đẹp với mọi người vì ta tin vào nhân quả hãy để nhân quả phán xử nguyện sống với đức tính lương thiện làm đầu để làm nên giá trị của một con người đức tính thứ hai làm nên giá trị của một con người và tích cực góp phần đem lại niềm an lạc hạnh phúc cho chúng ta ngay trong hiện tại và cả tương lai đó là đức tính thành thật quý vị ơi Đức Phật đã từng dạy trong kinh Hữu Lăng Nghiêm như sau Mười phương ba đời chư Phật sẽ dị thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác Đều nương vào cái nền tảng căn bản đầu tiên đó là tính thành thật đó quý vị ở đời nếu mà chúng ta ngược lại với sự thành thật đó là giả dối mình có thể gạt ba lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba nhưng xin hỏi quý vị có gạt người ta cả đời không không ai ngu để cho mình gạt cả đời đâu mà dù mình có tài lừa bịp gian xảo dối trá che giấu những cái lỗi lầm của mình mánh khóe cỡ nào đi nữa trước sau sớm muộn rồi sự thật cũng là sự thật quý vị hãy nhớ lấy một câu chân thật thì bất hư nghe quý vị chân thật thì muôn đời không bao giờ hư dối mà nó đã là thật rồi thì nó là thật dù cho cuộc đời này họ có đổi trắng thay đen thật vẫn là thật thôi chúng ta ở đâu cũng sống thành thật hết mà nếu sống thành thật rồi thì quý vị mới tạo được niềm tin tưởng và sự tôn trọng nơi mọi người con người mà không có sự thành thật đó quý vị nói ra lời nào làm bất cứ việc gì không ai tin tưởng hết làm ăn thất bại cũng do gì mất uy tín còn chúng ta chỉ nương vào cái đức tính thành thật thôi thì dù cho cái sự thành thật của quý vị có vụng về bao nhiêu nữa nó vẫn có giá trị và con người sống đạo đức giá trị ở đây cái yếu tố căn bản đó là sự thành thật người biết tu học phật pháp có đức tính thành thật là chúng ta phải thành thật với chính mình và thành thật với tất cả mọi người khi ta thành thật với chính mình thì mình phải nhận ra để biết rõ mình là ai xin hỏi quý vị quý vị có thành thật để biết rõ mình là ai không có biết mình là ai không có nhiều khi mình không thật với mình mình biết mình còn tham còn sân còn si còn ganh tị còn tật đố còn ngã mạng còn biết bao nhiêu thói hư tật xấu nhưng mà mình có chấp nhận không quý vị có chấp nhận không không mình còn biết bao nhiêu tật xấu mà không ai biết rõ mình bằng chính mình vậy mà mình đâu bao giờ mình chấp nhận sự thật này đâu mà ai nói mình còn tham còn sân còn si còn nóng nảy còn bực bội còn còn tật đố nói ngay cái xấu cái dở mà đúng chính xác mình cũng không nghe nữa mình có thể che giấu bằng đủ mọi phương cách nhưng dù cho chúng ta có tài gian xảo dối trá lừa gạt ta cũng không bao giờ dối gạt được quy luật nhân quả vì nhân quả là một vị thẩm phán là vị quan tòa xét xử rất công bằng không thiên vị bất kỳ một người nào và nhân quả không bao giờ sai chạy nhân nào quả nấy lý cao sâu nhân quả xưa nay rất nhiệm màu gieo nhân gặp quả không sai chạy nhân quả công bằng có thiên vị ai đâu quý vị chúng ta là một người học phật tin hiểu sâu sắc về nhân quả nguyện nuôi dưỡng và phát triển cái đức tính thành thật ở nơi đâu cũng thành thật với chính mình thành thật nhận ra khuyết điểm của mình nhận lỗi sửa sai đức phật bảo rằng đây là hạng người cao quý đối với việc. tất cả chúng ta là phàm nhân ở giữa thế gian con xin thưa với quý vị không ai hoàn hảo hết người nào cũng có khuyết điểm người nào cũng có cái sai cái xấu và cái dở quan trọng ở chỗ chúng ta thành thật nhận ra khuyết điểm của mình để sửa sai để hoàn thiện mình đi quý vị nếu chúng ta không nhìn thấy được khuyết điểm mình không biết được lỗi của mình thì quý vị phải thành thật thỉnh cầu người khác nếu các vị thấy tôi có tội nghe rằng tôi có tội và nghi ngờ rằng tôi có tội thì xin các vị hãy quan hỷ chỉ điểm lỗi lầm cho tôi tôi xin chân thành cảm ơn các vị cái đó mới gọi là người chân thật, thành thật, tu đạo đó nghe quý vị Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Pháp Cú như sau Ngài bảo rằng thấy lỗi mình thì khó Nhưng mà thấy lỗi người ta thì dễ quý vị Lỗi của mình mình che mình giấu giống như kẻ cờ gian bạc lận thu giấu quân đoạt bài Còn lỗi người ta mình phanh phui mình tìm kiếm mình soi bối mình moi móc Giống như người tìm thóc lẫn ở trong gạo Đức Phật bảo rằng người mà không thành thật nhận ra cái lỗi của mình mà sống với một đời sống dối gạt cả chính mình dối gạt mọi người người đó không có làm nên tích sự gì hết á và đi đến đâu quý vị sẽ không được lòng tin tưởng nơi mọi người đâu làm bất cứ việc gì cũng sẽ bị thất bại bởi vì chân lý lẽ thật muôn đời không thay đổi còn cái gì hư dối trước sau sớm muộn dù quý vị có dối có gạt có che có giấu có đậy hay cỡ nào cũng bị phanh phui ra ngoại trừ chúng ta không làm một khi chúng ta đã làm rồi thì không che giấu được ai đâu quý vị ơi có nhiều người nói tôi làm cái việc này kín lắm bí mật lắm con xin thưa không có việc gì trên cuộc đời này bí mật trước sau sống muộn gì nó cũng bận mí mà thôi đúng không quý vị trước sau sớm muộn nó cũng bật mí ra người ta cũng biết hết là do đó chúng ta hãy sống một đời sống thành thật thành thật ở đây là biết rõ mình còn sai xấu dở khuyết điểm ở chỗ nào để mình sửa đi quý vị tu là vậy đó tu là sửa là chuyển hóa nhưng mà nếu chúng ta không thấy được bởi vì có những cái góc khuất mà mình không tự nhìn thấy thì quý vị cần người khác chỉ điểm nếu ta không tự soi gương nhân cách mỗi ngày thì quý vị cầu thỉnh người khác chỉ điểm dùm cho tôi đi các vị thấy tôi có một cái khía cạnh nào một việc làm gì hay là có cái thói hư tật xấu gì quý vị cứ chỉ điểm tôi hoan hỷ lắng nghe để biết rõ cái sai xấu dở khuyết của mình để sửa đổi người biết tu là vậy lục tổ huệ năng trong pháp bảo đàn kinh ngài nói người mà chân thật tu hành đó quý vị thì người đó không có thấy lỗi của thế gian mà hằng thấy lỗi của mình nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá người chân thật tu đạo không thấy lỗi thế gian mà ai chân thật nhìn ra được cái khuyết điểm của chính mình thì đó là bậc kiến đạo đó quý vị ơi thấy được đạo rồi đó thấy được cái sai cái khuyết để sửa đó là thấy được đạo ngập một cái mình không thấy mà người ta thấy người ta chỉ chứ không nghe bà giỏi dữ rồi à, nghe bà tưởng bà tu ngon dữ rồi à. nhà bà rác một đống bận lo hốt mình đi hốt rác nhà người ta chúng ta có thể phản ứng lại đối với người chỉ lỗi dùm cho mình đó mình không biết ơn mà mình có thể phản ứng lại bằng những câu nói đó bằng những hành động bằng những lời nói phản nghịch lại cho nên hôm nay chúng ta biết tu rồi chúng ta hãy làm nên giá trị của một con người qua đức tính thứ hai đó là sự thành thật đối với mọi người chúng ta cũng thành thật quý vị không gian dối lừa gạt ai hết bản thân của mình đây nếu quý vị thành thật rồi thì dù quý vị ở bất cứ một phương trời nào mỗi một cái lời nói của quý vị nói ra có được một cái sức mạnh đó là uy tín người ta tin tưởng nghe liền theo liền rồi mỗi một việc làm của quý vị cũng tạo được niềm tin cho tất cả mọi người cho nên cái đức tính này vô cùng quan trọng không thể thiếu con xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện giá trị của lòng chân thật đây ngày xưa có một ông vua nọ ông vua này không có con trai mà chỉ sanh ra được một nàng công chúa khi công chúa đến tuổi trưởng thành nhà vua muốn kén chọn phò mã vì phò mã được kén chọn đây sau này sẽ nối ngôi của nhà vua để lên ngai vàng cai trị trăm họ nhưng ông vua là một người phật tử thuần thành mến đạo hiểu được giá trị đạo đức là cái căn bản hoa thơm nhờ nhụy con người giá trị ở đạo đức cho nên ông vua mở ra một cuộc thi để kén chọn phò mã không phải là người văn hay chữ giỏi không phải là văn chương hay là võ nghệ mà nhà vua kén chọn phò mã bằng cách ai đăng ký dự thi thì nhà vua cho được phép vào đăng ký và với một điều kiện không phải thi văn thi võ mà mỗi thí sinh đăng ký xong rồi nhà vua sẽ trao cho họ một nắm hạt giống và dặn dò rằng ngươi phải đem hạt giống này nè về gieo trồng ba tháng sau kết quả như thế nào đem đến cho nhà vua nhà vua chấm điểm khi một cái cuộc thi mở ra cái ngày đó là cái ngày mà có thể nói trăm hoa đua nở bởi vì thí sinh mang đến nào là qua lăng qua cúc qua huệ qua hồng qua mẫu đơn qua cẩm chướng rồi qua hướng dương đủ thứ loài qua khoe sắc mà họ mang đến toàn là những sản phẩm do chính bàn tay điêu luyện của họ uống nắng thành con rồng con phụng con công rất là đẹp thế mà nhà vua đều đánh rớt hết không ai mà nhà vua chọn đậu tại sao vậy vậy thì cái tiêu chuẩn mà nhà vua chấm chấm điểm để trúng tuyển làm phò mã giao ngai vàng cho là tiêu chuẩn gì không ai biết không ai hiểu thấu cuộc thi mở ra trong vòng một tuần lễ mà nhà vua chưa chọn được người nào làm phò mã hết đẹp cỡ nào cũng bị đánh rớt cái ngày cuối cùng để kết thúc cuộc thi thì có một người thư sinh nọ khoảng 17 18 tuổi nhà nghèo lắm quý vị ở gần chùa đi vào chùa làm công quả hàng ngày ăn cơm chùa làm công quả trong chùa tụng kinh niệm phật rồi người thư sinh này ngoài cái việc đèn sách công quả tụng kinh kệ thì cũng đăng ký tham dự cuộc thi nắm một lấy một nắm hạt giống của nhà vua giao cho cái về gieo vào trong cái chậu bữa hôm đó anh ta ôm cái chậu không đến trước bệ đồng và anh ta miếu máu nói muôn tông bệ hạ chính hạ thần đã đem gieo hạt giống vào trong cái chậu này mà tại sao ba tháng qua có vung phân có tưới nước chăm sóc kỹ lưỡng mà không lên cây gì hết mọi người đều họ bật cười và họ nói rằng vậy cũng đem đi thi nữa không biết xấu hổ cũng đem đi thi nữa nhưng mà nhà vua đã bước xuống bệ rồng và đỡ chàng thư sinh đó đứng dậy tuyên bố rằng người trúng tuyển rồi mọi người ngơ ngác tại sao cái sản phẩm anh ta đem đến thì đó là một cái chậu không không có một cái cây gì mọc lên mà nhà vua lại chấm điểm là trúng tuyển nhà vua quay xuống với tuyên bố với thần dân trăm họ rằng sở dĩ hôm nay trẫm chọn người thanh niên này trúng tuyển làm phò mã và giao ngai vàng cho là gì tiêu chuẩn mà chậm chậm đây chấm điểm đó là sự thành thật những hạt giống mà trẫm đưa cho tất cả mọi người đem về gieo đó đã rang chín hết rồi thì làm gì có cơ hội nảy mầm đông qua kết trái mà họ đem đến họ toàn là qua này qua nọ thì toàn là giả dối hết mà chỉ có người thanh niên này nè mạnh dạng can đảm lương thiện mang cái chậu không đó đến với sự thành thật mang chậu không đến nhưng mà nhà vua lại chấm chấm trúng tuyển đó quý vị và tiêu chuẩn nhà vua chấm trúng tuyển đó là sự thành thật đó quý vị ơi con kể câu chuyện này và xin gửi một lời khuyên để quý vị cân nhắc và suy nghĩ nếu như người thanh niên đó được trúng tuyển làm phò mã và được giao ngai vàng cho nhờ cái đức tính thành thật thì muốn trúng tuyển vào trường đại học cực lạc hay nói một cách khác muốn trúng tuyển vào trường thi làm phật thì quý phật tử phải có cái đức tính thành thật đầu tiên mới được trúng tuyển nghe quý vị mà sự thành thật đó nó biểu hiện qua đời sống hàng ngày luôn nhận rõ được bản thân mình là ai và quý vị phải biết rõ những cái khuyết điểm sai lầm của chính mình để hoàn thiện để sửa sai để hoàn thiện và phải sống thành thật với tất cả mọi người không gian dối với ai cả quý vị chân thật thì bất hư đó là đạo lý muôn đời mà ông cha ta đã dạy con cháu của mình mong sao quý vị hãy thực hành và phát triển cái đức tính thứ hai đó là sự thành thật vì chính yếu tố này đã làm nên giá trị của một con người giữa thế gian đó quý vị đức tính thứ ba cũng mang giá trị đem lại lợi ích thiết thực cho con người ngay trong hiện tại và nằm nên giá trị ý nghĩa cho chúng ta đó là cái đức tính khiêm tốn quý vị ở đâu mà quý vị có sự khiêm tốn là ở đó có sự thành công ở đâu có sự khiêm tốn là ở đó sẽ có được công đức Đức Phật đã từng dạy này các con Dù cho các con có tu hành bao nhiêu năm đi nữa Có thành tựu, có đạt được cái gì đi nữa Nhưng mà các con mãi mãi phải xem mình giống như là nàng dâu mới Tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Hàng đệ tử của Phật là các vị sa môn Là các vị tu sĩ mà Đức Phật dạy rằng Các con phải quán mình giống như nàng dâu mới Bởi vì Đức Phật hiểu rõ tâm lý nàng dâu mà mới về gia đình bên chồng đó quý vị lúc nào cũng khiêm cung cũng lễ phép hết nhưng mà đó là nàng dâu mới nha ở lâu ngày dài tháng được một năm đi thì nó không còn là một đứa con dâu ngoan hiền mà nó tự phong chức cho nó nó trở thành chị dâu trong nhà không phải là con dâu mà thành chị dâu nhưng mà nếu qua năm thứ hai thì nó không còn muốn làm chị nữa mà nó muốn làm má dâu mà đến năm thứ ba thì nó cũng không muốn cái chức má cái quyền hành của má ở trong nhà nó cũng chưa muốn nữa chưa chịu nữa mà nó làm bà dâu đức phật biết rõ cái tâm lý của con người đó cái gì lâu ngày rồi cái bắt đầu khinh thường xem rẻ xem nhẹ xem người ta hỏng ra cái gì hết nhưng mà tổn đức cũng bởi do đây nghe quý vị một người tu mà đạo đức của vị đó chúng ta không phải đánh giá ở năm dài tháng rộng của sự tu hành mà đó là sự khiêm tốn khiêm hạ lễ phép và cung kính đối với vị cho nên lục tổ huệ năng trong pháp bảo đằng kinh ngài có nói như sau công tâm khiêm tốn đó là công ngoài thực hành lễ phép đó gọi là đức nếu quý vị muốn tu tạo để có công đức không có tiền quý vị cũng tạo nên công đức vô lượng vô biên đó là trong tâm khiêm tốn khiêm hạ gọi là công đó quý vị và nó biểu hiện cái sự khiêm tốn khiêm hạ đó ra bằng cái gì bằng cái hành động đó là lễ phép cung kính đối với mọi người đó gọi là đức đó quý vị ơi nhưng mà có nhiều khi chúng ta không tu tạo được công đức mà còn phá hủy công khinh thường đức phước lành của mình bằng cái tâm ngã mạng cống cao xem thường coi rẻ mọi người ngày xưa mình chưa hiểu biết phật pháp thì mình đối với ai mà thua mình cái mình khinh ai hơn mình mình ganh tị bây giờ mình biết tu rồi ai hơn mình mình một lòng tôn trọng cung kính họ nhưng mà cái người thua mình chúng ta cũng không khinh thường không khinh thường những người thua thiệt hơn mình thua thiệt mình á, chúng ta không khinh thường quý vị mà chúng ta phải có cái sự cung kính lễ độ với tất cả mọi người vì tất cả đều là phật hết quý vị học theo gương hạnh của một vị vị này là tiền thân của đức phật thích ca mâu ni mà trong kinh diệu pháp liên hoa đề cập đến đó là một vị bồ tát có tên gọi là thường bất khinh thường bất khinh bồ tát đi đến đâu gặp mọi người cũng chắp tay cúi đầu xá chào đảnh lễ và nói rằng tôi không dám khinh quý ngài đâu vì quý ngài là phật đó rồi người ta nói dùng gậy gọc đánh ông ông cũng nói tôi không dám khinh quý ngài đâu vì quý ngài là phật đó người ta tìm đủ mọi cách để quỷ nhục ngài đánh đập ngài phá hoại ngài mà ngài cũng nói tôi không dám khinh quý ngài đâu vì quý ngài là phật đó ngài tu một hạnh đó đó là thường không khinh bất kỳ một ai chúng ta học theo gương hạnh của phật trong quá trình tu nhân của ngài ngài khiêm tốn khiêm hạ lễ phép cung kính không khinh thường ai mà ngài mới tạo nên công đức cho đến ngài viên mãn thành phật đó quý vị chúng ta muốn có được công đức muốn có được một đời sống ở nơi đâu mọi người cũng mở rộng vòng tay quan nghênh chào đón đắc nhân tâm thì quý vị hãy nuôi dưỡng và phát triển cái đức tính khiêm tốn khiêm hạ chỗ nào thấp nhất chỗ đó cao nhất quý vị ơi chỗ nào mà thấp nhất là chỗ đó trũng á, chứa nước nhiều nhất quý vị khiêm tốn phim hạ quý vị chứa nước công đức nhiều lắm đó quý vị và nên nhớ rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn ta giỏi còn có người giỏi hơn ta giàu có người giàu hơn ta đẹp có người đẹp hơn ta ta tài có người tài năng hơn ta không thể nào mình xem mình là trung tâm là cái rốn của vũ trụ ta chẳng là gì cả ta chỉ là một hạt bụi hạt cát nhỏ mà thôi quán niệm như thế chúng ta tiêu dần cái tự ngã của mình mài mòn nó cho đến khi nào vô ngã thì niết bàn xuất hiện còn quý vị chấp ngã nặng nề cho mình là cao là quý là hơn hết là thù thắng nha ai đụng tới nó là không được người mà chấp ngã nhiều đau khổ nhiều phiền não nhiều lắm quý vị ơi đi tới đâu cũng bị đụng hết có nhiều phật tử hỏi con vậy chứ cô cô cô chỉ con cái cách tại sao mà con ở nhà cũng bị đụng độ với những người trong nhà đi đến đạo tràng cũng đụng độ với huynh đệ đồng tu tránh đạo tràng này đi qua đạo tràng khác đụng tới bà khác tại sao mà dễ đụng như vậy làm sao để mình quá giải những phiền não đừng để cho hoàn cảnh ở bên ngoài và con người ở bên ngoài làm chướng ngại mình khi con nói có một cách mà không biết cô có muốn thực hiện để đi đến đâu không có bị đụng mà chẳng những như thế sự hiện diện của mình ở đâu thì mọi người quan nghênh chào đón và họ lại quý yêu cô có muốn không cái cô nói muốn dữ lắm bây giờ thâu tóm cái tôi cái ta cái ngọ, cái ngã nó nhỏ lại đi thì nó ít đụng tại vì bự quá lớn quá cho nên nó dễ đụng tại cái tôi cái ta cái ngã này nó quá to nó quá lớn chấp nó là trên hết cho nên dễ dàng đụng lắm bây giờ muốn ít đụng ít phiền não thâu tóm cái tôi cái ta cái ngã nó nhỏ lời đi quý vị mà cho đến khi nào mà nó vô ngã rồi thì đó là niết bàn nha không dâm tự tại tại vì đâu còn cái gì mà chướng ngại nữa đâu vô ngã là niết bàn đó quý vị hàng ngày chúng ta quán niệm ta chẳng là gì cả ta chỉ là một hạt bụi nhỏ chứ đừng nói là tôi là ông này tôi là bà nọ tôi là người kia tôi có danh có tiếng có tiền có bạc hơn mọi người đừng có thổi phồng và tự cao tự đại như thế mà chúng ta luôn khiêm tốn khiêm hạ học cái cách cúi đầu lễ phép đi quý vị có một người đến hỏi ông Socrates hỏi ông vậy chứ khoảng cách giữa trời và đất cao là bao xa cái ông ấy trả lời rằng khoảng cách giữa trời và đất hả cao một mét cái người đó nói trời cao đất rộng bao la như vậy mà ông nói là khoảng cách giữa trời và đất cao có một mét thì vậy là con người cao hơn một mét là ai cũng đụng tới trời hết sao ông ta mới trả lời đúng vậy vì khoảng cách giữa trời và đất cao có một mét thôi mà nếu mà mình muốn không đụng trời thì lúc nào mình cũng phải học cái cách cúi đầu đi cúi đầu là khiêm tốn khiêm hạ đó quý vị khiêm cung khiêm tốn khiêm hạ thì mới không bị đụng trời quý vị học cái cách cúi đầu là sự lễ phép khiêm hạ và đây cũng là cái thước đo của sự tu hành cái người mà mới chập chững bước vào cửa đạo khiêm cung lễ độ lắm quý vị nhưng mà đi đến chùa lâu rồi nha rồi cái thuần thành ở trong chùa rồi cái ỷ lại cái coi ai cũng ra gì hết như ngày xưa có một vị cư sĩ khi đi đến đạo tràng của thiền sư triệu châu 20 năm học Phật của ông cái ông ỷ vào cái cái sự hiểu biết Phật pháp của ông sâu hơn những người khác hiểu nhiều hơn những người khác ông khinh thường tất cả thậm chí ông vào trong chùa gặp hình tượng Phật không lễ ông tuyên bố một cái câu rằng phật đồng không độ được lửa phật giấy không độ được con hai đuôi còn phật bằng xi măng cốt sắt không độ được cái búa đập tiêu hết à chỉ có phật tâm phật tánh thầy vững chãi kiên cố bền vững với thời gian cho nên ông vào chùa với hình tướng thế gian trụ trì phật bảo ông không lễ lại rồi gặp chư tăng ông cũng chẳng có xá chào Chư Tăng đây là thế gian trụ trì Tăng Bảo Vậy mà ông cũng chẳng xá chào Bữa hôm đó ông đang ngồi cái ông thấy thiền sư triệu châu đi ngang ông làm bộ làm lơ không hèn nhìn không đứng dậy xá không hỏi thăm không đứng dậy chào luôn thiền sư triệu châu mới chống gậy bước đến hỏi ông học cái đạo lý gì vậy tiên học lễ hậu học văn tôi không biết ông học cái đạo lý gì mà ông tống cao ông ngã mạng thấy một vị hòa thượng đi ngang qua mà không biết đứng dậy xá chào ông ta ngồi tỉnh bơ và ông ta nói hòa thượng ơi sao hòa thượng tu chi mà chấp dữ vậy hòa thượng đọc bát nhã tâm kinh mỗi ngày và thượng đọc bát nhã tâm kinh sắc tức thị không không tức thị sắc sắc bất dị không không bất dị sắc sắc là không không là sắc sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc tôi không chào cũng giống như chào vậy thôi bát nhã tâm kinh dạy vậy mà hòa thượng đọc hoài mỗi ngày mà hòa thượng sao mà chấp dữ vậy Nghe ông nói như vậy đang cầm cái gậy trên tay Thiền sư Triệu Châu bút vào người ông ta một cái Ông ta đau quá đứng dậy đỏ mặt nha Cái ông ta quát tháo Tại sao Hòa Thượng đánh tôi hòa thượng nói cho ra lẽ chứ tôi tôi không có để yên đâu tại sao hòa thượng đánh tôi vậy thì sư triều châu mấy ông toàn nói sắc tức thì không không tức thì sắc sắc là không không là sắc đánh cũng giống như không đánh vậy thôi có cái gì đâu mà giận lúc này ông ta không mở lời được bởi vì đầu mồm nói suốt trăm phần diệu nhưng dưới gót chẳng ly một mãi trần đó quý vị từ đó về sau ông không còn cống cao ngã mạng nữa vô chùa gặp xá chào rồi nha còn lúc trước là ông cống cao ngã mạng lắm nhưng mà bị thiền sư triệu châu làm cho một tận rồi cái hết cống cao ngã mạng rồi ở vùng quê nọ có một cái ngôi chùa vị hòa thượng này chất phát lắm hiền từ chất phát lắm nhưng mà có một vị cư sĩ thường xuyên đi đến chùa cái ỷ vào cái sự học vấn hiểu biết Phật pháp của mình cái chất vấn hòa thượng mỗi lần đến gặp cái hòa thượng nghe nói hòa thượng ơi ông dốt nát ông không hiểu biết Phật pháp gì hết ai đi đến chùa ông không có nói cái lý cao siêu mà ông toàn là khuyên người ta ăn chay niệm Phật cái đó xưa quá rồi vị cư sĩ này chê bai vị hòa thượng nha cứ ai đến chùa cũng khuyên ăn chay niệm phật xưa quá rồi hòa thượng hơi nói gì cao cao chút đi chứ hòa thượng nói thì cái căn bản của sự tu hành là khuyên người ta ăn chay niệm phật là cái căn bản đầu tiên còn nếu mà nói cái lý cao siêu nữa tôi không hiểu không biết không có nói cao được đâu cái ông cư sĩ nào ông cứ chê trách hòa thượng biết mỗi khi ông đến chùa ông chắc vấn này nọ kia làm cho hòa thượng phiền bữa hôm đó nghe tiếng dép ở ngoài ông hòa thượng lật đật ông lấy cái áo tràng mặc vô với việc để làm chi tránh mặt làm bộ lên ngồi thiền nhắm mắt để tránh mặt ông này nếu không ông chắc chắn hồi mất công mình phiền não đang lấy cái áo định mặt vô để tránh mặt thì cái người bước vô đó không phải là cái ông cư sĩ ấy mà đó là ông bác bán đậu hũ bữa đó ông bán ế quá ông đem mấy miếng đậu hũ vô ông cúng giường cho chùa cái ông thấy thầy lính quýnh như vậy cái ông nói hòa thượng ơi con vô con thấy hòa thượng lính quýnh hình như hòa thượng muốn tránh mặt con hả cái vị hòa thượng này họ nói không phải tại vì giờ này nè là có cái ông cư sĩ ông đến ông làm phiền tôi ông chê tôi dốt à, không có nói cái lý cao siêu của Phật pháp mà cứ khuyên người ta ăn chay niệm Phật cho nên ông chê tôi ông hay chắc vấn tôi ông làm cho tôi phiền quá tôi nghe tiếng dép tưởng ông tới rồi tôi muốn tránh mặt vô ngồi thiền niệm Phật để cho khỏi nói chuyện với ông khỏi tiếp ông ai ngờ đâu là ông tới cái ông bác bán đậu hũ nói sao mà ông đến ông làm phiền hòa thượng vậy hòa thượng không có cách nào trị ông sao để ông cống cao đấu với ông ngã mạng coi thường cái hòa thượng nói tôi có biết gì sao trị ông được bản thân tôi thì biết ăn chay niệm phật thì khuyên mọi người ăn chay niệm phật còn ông nói cái lý thoát tục siêu trần tôi không có thể nào đấu đá với ông được đâu cái ông bác bán đậu hũ nói hòa thượng không đấu với ông được để con con đấu với ông cho mà hòa thượng có cái mũ tỳ lô không cái mũ cao cao á cho con che mớ tóc của con con đội cái đó con giả làm thiền sư núi tà lơn nha rồi hòa thượng cho con mượn cái áo hậu tay rộng đi con mặc vào hòa thượng đừng nói gì hết cứ ổng có đến đó hòa thượng nói bữa nay thiền sư núi tà lơn mới xuống rồi mới vừa quá trang mặc áo tràng áo hậu xong cái đội cái mũ vô ngồi cái thiệt ổng đến rồi ổng ở ngoài cổng mà ổng la um sùm hòa thượng ơi bữa nay em có ở chùa không hòa thượng cái hòa thượng bước ra nói nhỏ nhỏ chùa tôi bữa nay có khách nha có cái ông thiền sư ở núi tà lơn mới xuống cái ông này nói vậy sao vậy cho tôi vào đi tôi gặp tôi đảnh lễ tôi hỏi đạo tôi chất vấn ổng cái vị hòa thượng nói thiền sư núi tà lơn người ta nhập thất hai chục năm không có nói chuyện rồi đó nó nói không sao người mà thông suốt không cần nói ra dấu là được rồi ra dấu là tôi hiểu rồi cái ông đầu ông đi vô ông gặp thiền sư núi tà lơn mà ông đâu biết đó là ông bắt bắn đậu hũ giả mạo cái ông kia ông ngồi nhắm mắt ông liêm diêm cái ông cư sĩ này ông bước vô trong đảnh lễ đàng hoàng nha hòa thượng ở trong chùa đó 40 năm rồi chưa từng bao giờ ông vô chùa ông đảnh lễ hòa thượng mà bữa nay ông đảnh lễ cái ông bắt bánh bà hủ ông tưởng là thiền sư núi tà lơn ông vô ông đảnh lễ quý vị khi ông lễ xong rồi cái ông mới nói con nghe hòa thượng đây nói lại là thiền sư núi tà lơn hai chục năm nhập thất tịnh khẩu không sao ngài không cần nói ngài chỉ ra dấu thôi là con biết được cái ý của ngài muốn nói cái gì rồi con nghĩ rằng chư phật chư tổ truyền tâm ấn cho đệ tử của mình không bằng lời nói mà chỉ dĩ tâm truyền tâm nếu con với thầy có nhân duyên với nhau thì thầy ra dấu là con hiểu đem cái tâm của thầy ấn tâm con là truyền tâm ấn kiểu đó đó rồi cái ông mới dơ lên một ngón tay ông cư sĩ dơ lên một ngón tay rồi cái không biết là ông bắt đàn bán đậu hũ này ông nghĩ sao cái ông dơ lên năm ngón ông đáp lại nghe quý vị Thế ông Dung gật đầu nói tuyệt vời quá con hiểu Hòa Thượng muốn nói gì rồi Trong giờ lên ba ngón để ông hỏi cái ông hòa thượng cái ông thiền sư núi tà lơn là ông bắt bắt đậu hũ dơ lên 10 ngón ông đáp lại cái ông này ông nói quá tuyệt vời còn câu cuối cùng trong lấy tay ông vẽ cái vòng tròn này nè cái ông bắt bắt đậu hũ hất mặt cái ông này ông sụp đầu ông lại ông nói bữa nay con nghe một bài thuyết pháp không lời mà nó giống như là tiếng rống của con sư tử làm chấn động hết tâm tư của con làm tâm bồ đề của con chấn động luôn hôm nay con cảm tạ tri ân ngài đại vì hữu duyên hữu phước hữu hữu duyên hữu phước mới hạnh ngộ được ngày hôm nay nghe một bài thuyết pháp không lời vô cùng giá trị ông tấm tắt ông khen ông đi ra ông đi ra cái ông hòa thượng hỏi ông làm cái gì tôi không hiểu gì hết cái ông cư sĩ này ông nói hòa thượng làm gì hiểu được hòa thượng trình độ vậy sao hiểu được chỉ có những người trình độ ngang nhau tầm cỡ với nhau thì mới hiểu được thôi đây tôi giải thích cho hòa thượng nghe này nha tôi bước vô tôi dơ lên một ngón tay ý tôi nói rằng làm thế nào để tu theo nhất thừa phật đạo cái thiền sư núi tà lơn dơ tay lên với một bàn tay năm ngón ý nói rằng muốn tu theo nhất thừa phật đạo thì đầu tiên nền tảng căn bản cũng phải giữ gìn năm giới rồi tôi mới giơ lên ba ngón tay tôi mới hỏi chúng sanh bị tam độc hoành hành trôi lăn trong tam giới dục giới sắc giới và vô sắc giới làm thế nào để đoạn tâm độc xuất tâm giới thiền sư núi tà lân tuyệt vời nghe chưa đưa lên 10 ngón tay đáp lại ý nói rằng muốn đoạn tâm độc xuất tâm giới thì dựa vào thập thiện nghiệp tu tập đi rồi cái câu cuối cùng tôi nhơ cái tay tôi vẽ một vòng tròn ý tôi nói rằng chúng sanh cứ quẩn quanh trong cái vòng tròn luân hồi sanh tử giống như bánh xe lăn mãi lăn mãi không dừng vậy nè làm thế nào để thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi thì quá chừng là tuyệt vời thiền sư núi tà lơn hất cái mặt vậy nè ý muốn nói rằng muốn ra khỏi dòng sanh tử luân hồi thì buông xuống đi ai biểu nắm làm chi chỉ có buông là thoát ra khỏi chỉ có buông là được giải thoát mà tại sao không chịu buông ngài hất cái mặt ý nói là buông xả hết đi quá tuyệt vời luôn cái ông khen ông nói bữa nay tôi mới nghe được một bài thuyết pháp không lời hay như vậy Thiệt sự là cái ông thiền sư núi Tà Lơn này Là một bậc cao tăng đắc đạo Ông nói vậy nha Xong cái ông đi về Cái ông hòa thượng vô Ông ông bụng Ông nói ông làm gì mà ông khen ông dữ vậy ông bác đào hũ á ông bác bán đào hũ ông mới nói hòa thượng ơi thì con có làm gì đâu ngoài cái việc mua bán của con con thì bán đậu hũ mỗi ngày ông bước vô ông dơ lên một ngón tay con nghĩ rằng ông hỏi con nhiêu tiền miếng đậu hũ cho nên con bán năm năm ngàn miếng đậu hũ con dơ lên năm ngón tay con nói năm ngàn miếng đậu hũ rồi cái ông thấy con bán năm ngàn miếng đậu hũ ông thấy rẻ ông tham hòa thượng ông đòi mua ba miếng ông nào mua ba miếng đậu hũ dơ lên ba ngón tay cái con nghĩ bữa nay con bán ế thôi thì ba miếng là 15 ngàn con lấy 10 ngàn thôi con đưa lên 10 ngón tay con đáp lại cái ông thấy con lấy 10 ngàn cái ổng ông tham nữa ông đòi mua nguyên thúng đậu hũ của con ông lấy tay ông vẽ cái vòng tròn là mua nguyên mâm nguyên thúng đậu hũ của con mà con ghét mấy người tham lắm cho nên con hất cái mặt nói muốn mua nhiều ra chợ mua ai ngờ đâu cái ông này ông suy diễn ra là muốn tu theo nhất thừa phật đạo lấy nền tảng năm giới muốn đoạn tâm độc xuất tâm giới thì tu thập thiện nghiệp muốn ra khỏi dòng luân hồi sanh tử thì buông xả hết đi cái câu chuyện đó cái đến tai đến tay người ta kể nhau nghe cái đến tay cái ông cư sĩ này cái ông bị là ông bị dốt một trận rồi ông bị quê rồi ông tán thán ông thiền sư núi tà lơn là một cao tăng đắc đạo ai ngờ đâu chỉ là một ông bác bán đầu hũ mà thôi quý vị ơi từ đó về sau ổng đi đến chùa ổng không có dám cống cao ngã mạng nha khi ổng đi đến chùa rồi ông vào ông khúm núm trong lễ lại lễ lại phật xong trong ra chào hòa thượng cái hòa thượng nói từ đó cái đài của ổng tắt luôn ổng hết nổ rồi quý vị con kể câu chuyện vui đó để cho chúng ta xét lại trong đời sống đời trong cuộc sống đời thường của ta đó quý phật tử nào có dướng phải cái cống cao ngã mạng coi thường có rẻ mọi người vì nghĩ vào tài năng vì nghĩ vào những cái siêu việt hiệu thù thắng của chính mình ngay bây giờ hãy học cái cách cúi đầu khiêm tốn khiêm hạ lễ phép cung kính đối với tất cả mọi người vì chính đức tính này nó làm nên giá trị của một con người đó nha quý vị ai khiêm tốn bao nhiêu thì biết người đó tu hành cỡ nào còn cống cao ngã mạng thì cũng biết người đó tu cỡ nào rồi đó đạo đức của một con người đánh giá ở ngay sự khiêm tốn khiêm hạ lễ phép và cung kính đó quý vị giống như ông bà ta có nói tiên học lễ hậu học văn trước thì học lễ nghĩa sau mới học văn chương đó quý vị mà nếu chúng ta học được cái đức tính này và nuôi dưỡng phát triển trong đời sống hàng ngày quý vị ở đâu đi đâu cũng được mọi người yêu mến kính trọng được lòng người bởi vì mình khiêm tốn mình không có cống cao mình không có ngã mạng, dù có tài năng nhưng mà vẫn khiêm tốn đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người và có lòng cung kính tất cả đừng khinh thường ai hết quý vị ơi mọi người đều có cái hay cái tốt của họ nhưng chẳng qua là họ chưa phát triển được cái hay cái tốt của họ cái ưu của họ mà thôi chúng ta đừng khinh thường ai cả và xem tất cả chúng sanh như là một vị phật ở tương lai cho nên gặp nhau chúng ta chắp tay cúi đầu xá chào nam mô di đà phật hoặc là a di đà phật chắp đôi bàn tay lại là biểu tượng của một đóa sen búp quý vị cúi đầu xuống xá chào mọi người và thầm đọc bài kệ rằng sen đúc xin tặng người một vị phật tương lai đó luôn có lòng tôn trọng cung kính tất cả chúng sanh là những vị phật tương lai thì sẽ tạo nên giá trị đạo đức cho một con người và cũng tạo nên công đức phước lành cho tất cả chúng ta ở khắp mọi nơi mọi chốn vậy thì vì thời gian có hạn con muốn nói tới năm đức tính lực để làm nên giá trị của một con người nhưng thời gian hết rồi con xin tạm dừng lại nơi đây tóm tắt lại chủ đề ngày hôm nay những đức tánh làm nên giá trị con người thì con chia sẻ với quý vị có ba đức tánh quý vị đồng nói theo đức tánh thứ nhất lương thiện đức tánh thứ hai thành thật đức tánh thứ ba khiêm tốn à, quý vị tùy tùy theo tùy duyên mà thực hiện được một trong ba đức tánh đó mà nếu gồm cả ba luôn thì quá thù thắng rồi quý vị nếu ai có được những cái đức tính đó sẽ làm nên giá trị của một con người trong loài người đời sống hiện tại của người đó sẽ có được sự an vui hạnh phúc và khi xả bỏ báo thân này tin chắc rằng thân này có trả về nơi đất nước gió lửa một đốm lửa hồng có thiêu mất thân mạng hay một nắm đất vàng có chôn vùi lấp cái thân xác này nhưng dù người đó không còn hiện hữu trên cõi thế gian vẫn sống mãi trong lòng người sống mãi giữa thế gian bởi vì chính những đức tính đó đã làm nên giá trị của một con người cao quý sống đem lại lợi ích cho bản thân mình và cho tất cả mọi người bằng đức tính lương thiện thành thật và khiêm tốn kính chúc cho toàn thể quý phật tử đây hãy phát triển và nuôi dưỡng những đức tính cao quý đó để làm nên giá trị của một con người và mở cánh cửa hạnh phúc an lạc cho chính mình góp phần xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp đó chính là phương cách tu học của người Phật tử tại gia xuất gia chúng ta kính chúc quý vị trước thềm xuân năm mới tinh tấn nỗ lực học hỏi chánh pháp thực hành theo lời Phật dạy xây dựng đời sống đạo đức để mùi hương thơm của đức hạnh đó lan tỏa khắp muôn phương ngược vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian điểm tô cho khu vườn hoa của cuộc đời này ngày một trang nghiêm và đẹp đẽ ai đi đà phật con xin trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử chúng ta đồng đứng dậy chắp tay hồi hướng nguyện đem